trên zombie combat từ sinh tố dân đến nữ nhân bị ghẻ lạnh liệu có thành công vào lúc 12 giờ ngày 14 tháng 7 Felix Liber đã phát hành poster và em chính thức cho sự trở lại của nữ ca sĩ thần tượng Gen Zombie theo bài đăng trên diễn đàn mạng xã hội màn tái xuất lần này sẽ đánh dấu việc phát hành một đĩa đơn mới vào cuối tháng 7 của cô trong poster công khai mỹ nhân 19 tuổi tự tin khoe khóc nguyên thần thánh xương quai xanh biến vũ khi diện trên người chiếc áo dịch kim màu đen. Mặt khác, chúng ta cũng có thể nhìn ra bỉ ngòi xinh xắn, đáng yêu và thuần khiết của cô ấy. Trở lại vào tháng 6 năm 2019, Yoon Somi đã ra mắt solo với đĩa đơn Bết Đây sau khi ký hợp đồng độc quyền với công ty vạn lý Telat Liber. Dự kiến, sản phẩm mới sẽ được phát hành vào lúc 6 giờ chiều ngày 22 tháng 7 sắp tới. Somi sinh năm 2001, được đông đảo công chúng biết đến là quán quân của chương trình Robot 101 mùa đầu tiên và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc dự án IOI. Somi thường được quản lý dưới chướng GEP Entertainment, và hiện tại đang trực thuộc công ty Talent Labor, công ty con của Easy Entertainment. Nữ ngôi sao cũng từng tham gia chương trình tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc dự án mới thôi, nhưng đã bị loại ở vòng chung kết. Sau khi nhóm tan rã và debut Solo, Somi tập trung học tập, không tham gia nhiều các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, Nữ ngôi sao gặp phải nhiều tranh cãi liên quan đến các vấn đề về cuộc sống riêng tư như phát ngôn gây sốc, nhậu nhẹt và hút thuốc giữa tâm dịch Covid-19. Kể từ đó, zombie trở thành cái gai trong mắt khán giả Hàn Quốc. Trong làn comeback sắp tới, liệu cô ấy có thể trở thành chủ đề, gây bão và chiếm lại tình cảm của công chúng như trước nữa hay không? John Somi khẳng định tên tuổi và tài năng của mình tại K-pop khi debut khi lúc cô chỉ mới 16 tuổi dù vậy sự nghiệp của cô vẫn còn lặng đặng vì nhiều lý do Somi là nữ thần tượng nổi tiếng bậc nhất ở K-pop khi chưa bước sang tuổi 20. Somi nổi bật từ nhỏ nhờ vẻ đẹp lai của hai dòng máu Hàn và Canada. Chia sẻ với báo chí, Somi cho biết cô từng bị bắt nạt ở trường vì là con lai, ngoại hình khá khác biệt, Somi cao 1m7, sở hữu thân hình cân đối. Dù vậy sự nghiệp của center quốc dân đang lặng đặng gia nhập làng giải trí từ rất sớm. Năm 2015, Sommey tham gia chương trình thực tế System. Khi mới 14 tuổi, Sommey nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp của bông hồng lai. Xuyên suốt chương trình, Sommey liên tục có trong top những thực tập sinh giỏi, nhưng bị loại trong đêm chung kết và không thể ra mắt cùng với Thoai. Một năm sau, Sommey tham gia chương trình thực tế khác đó chính là Rodus 101. Từ lượng fan có sẵn từ System, Somi chính thức chinh phục khán giả và giành vị trí quán vương của chương trình với 800.000 phiếu bầu. Từ đây cô ra mắt cùng với IOI khi chưa tốt nghiệp cấp 2. IOI nhanh chóng đạt được thành công và trở thành một trong những nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Hàn Quốc lúc bấy giờ. Somi ngày càng nổi tiếng với tư cách là thành viên của IOI sau loạt hit Dream Girl, What the Man hay Very Very. Sau 10 tháng hợp sau 10 tháng hoạt động, hợp đồng của IOI chấm dứt và các thành viên trở lại công ty chủ quản. Là thành viên nổi tiếng nhất của IOI nhưng thay vì được ra mắt qua quảng bá rầm rộ, VEB lại tiếp tục gửi Somi đến chương trình thực tế khác, từ đó khiến khả năng ra mắt của cô bị bỏ ngỏ. Từ quay trò là nữ thần tượng K-pop, Tommy trở lại là thực tập sinh và mong mỏi chờ ngày ra mắt. Sau 2 năm chờ đợi, Center Bức Giang quyết định rời GFP và tìm hướng đi riêng. Quyết định chia tay của GFP của Somi khiến cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ. Nhiều người gọi Somi là kẻ phản bội khi rời bỏ nơi giúp cô tạo dựng tên tuổi. Từ đây, hình ảnh Somi xấu dần trong mắt công chúng, nhân cách, ngoại hình. Đến các quyết định của Somi đều bị cộng đồng mạng phản ứng gây gắt. Đặc biệt sau khi cô chuyển đến với Telat Labor, công ty con của The Easy Entertainment. Sau nhiều lần lỡ hẹn, tháng 6 năm 2019, Somi ra mắt trong vai trò solo với đĩa đơn là Bết Day. Ca khúc nhanh chóng giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, lọt bê bối của công ty Easy đúng thời điểm ra mắt Bết Day khiến chiến dịch vang bác sản phẩm bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các thành viên của Blackpink cũng đã up story poster của Somi Combat Cô sẽ trở lại vào đường đua K-pop trong tháng 7 này vào ngày 22 tháng 7 và sẽ phát hành album đĩa đơn này. Hy vọng lần combat này của Somi sẽ trở thành một hit lớn trong sự nghiệp âm nhạc của cô gái 20 tuổi. Hãy đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình để mình tiếp tục ra những sản phẩm nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn.